làm giấm sao đi đi con đi đi làm gì không đây đông, đông người không thích chơi gì đâu để lao vào, để lấy ra này băm băm băm bút Đúng rồi, nó có được mà chơi với mấy bạn kìa đây nhìn lên. Đấy. chưa? Ôi quẹt rồi, thôi rồi. Ê ê ê ê đâu. Ai mua lồng đèn chị nó ma bán vậy. Ê bán chi có nhà. Đây ẩm chưa? Đi xuống dưới đó quay lên có điện nhạc. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Dính bản quyền. hai đứa chị hai đây không đó cái này em thuốc không bỏ nhà mẹ rồi mẹ cầm đi vô cầm mấy thuốc sao tới thui vậy điện thoại mà tới thui vậy tới thui nè sáng là sáng sáng là bạn của anh tới thui à trời hai đứa quay ngược á quay ngược trời ông chó mắt ông giò ông chéo mắt ờ, ờ. hết rồi rồi sao nè sao bá vũ quay nè đang quay nè dẹp dạ, đây Ý, đẹp quá ta sao có người thì đó con nghĩ có thui vậy tối thui à mấy đứa về sau Xe đó nha. Xe đó nha.